Thầy chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta là tiếp tục đi tìm hiểu môn địa lý lớp 4 với nội dung bài Giải đồng bằng duyên hải miền Trung Và đây là lượt đồ của giải đồng bằng duyên hải miền Trung Thầy giới thiệu với các em đây là lượt đồ giải đồng bằng duyên hải miền Trung Đồng bằng này chảy dọc ven biển miền Trung, nước ta từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và bao gồm có đồng bằng Thanh Nghệ tỉnh đồng bằng Bình Trị Thiên, đồng bằng Nam Ngãi, đồng bằng Bình Phú Khánh Hòa, đồng bằng Ninh Thuận Bình Thuận. Chắc các em cũng sẽ thắc mắc, tên gì lạ lắm phải không các em? Thanh Nghệ tỉnh Bình Chỉ Thiên, Nam Ngãi, Bình Phú Khánh Hòa, Ninh Thuận Bình Thuận. Sau đây thì sẽ giải thích cho các em rõ hơn về tên của gọi tắt của các đồng bằng này. Đồng bằng duyên hải miền Trung thì về đồng bằng Thanh Nghệ tỉnh chính là có ba đồng bằng, đồng bằng Thanh Hóa nè, đồng bằng Nghệ An và đồng bằng Nghệ Tĩnh. Ba đồng bằng này gọi tắt là đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh và chúng ta lại có một đồng bằng tiếp theo đó là đồng bằng Bình Trị Thiên chính là do đồng bằng Quảng Bình đồng bằng Quảng Trị và đồng bằng Thừa Thiên Huế ba đồng bằng này gọi tắt là đồng bằng Bình Trị Thiên và tiếp theo đồng bằng Nam Ngãi chính là có đồng bằng Quảng Nam và đồng bằng Quảng Ngãi còn đồng bằng Đồng đồng bằng Bình Phú Khánh Hòa chính là đồng bằng Bình Định, đồng bằng Phú Yên và đồng bằng Khánh Hòa. Còn đồng bằng Ninh Thuận, Bình Thuận thì các nghe quen rồi phải không nào? Chính là đồng bằng Ninh Thuận và đồng bằng Bình Thuận. Vậy các em đã hiểu rồi thế nào là đồng bằng Thanh Nghệ tỉnh, đồng bằng Bình Trị Thiên, đồng bằng Nam Ngãi, đồng bằng Bình Phú Khánh Hòa, đồng bằng Ninh Thuận Bình Thuận rồi phải không nào? Vậy thầy trò chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu bài nhé. Về vị trí địa lý giải đồng bằng duyên hải miền Trung thì phía Bắc giáp đồng bằng Bắc Bộ. Về phía Nam giáp đồng bằng Nam Bộ. Về phía Đông giáp Biển Đông. Về phía Tây giáp với dải Trường Sơn và địa hình đồng bằng duyên hải miền Trung với những bức tranh rất là đẹp đúng không nào nhưng địa hình đồng bằng duyên hải miền trung khá hẹp và nhỏ với những cồn cát và đầm phá như những bức tranh thầy đã cho các em xem đây núi đã lan sang ra sát biển và đây chính là nguyên nhân làm cho đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ và hẹp. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Các em chú ý nhé. Núi lan sát ra biển chính là nguyên nhân làm cho đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ và hẹp. Và nếu các em nhìn sẽ thấy thường đi ra biển chúng ta thường thấy có những cái cồn cát cao từ 20 đến 30 mét chính vì vậy nhân dân ở đây thường trồng những cây phi lao để ngăn gió di chuyển các cồn cát vào sâu trong đất liền và đây chính là hình ảnh những cây phi lao trồng để ngăn gió ở miền Trung nước ta đó các em riêng những vùng trũng ở cửa sông nơi có vòi cát trắng dài phía biển thường tạo nên những đầm phá vậy đầm phá là gì đầm phá là một loại hình thủy vật ven bờ nước lợ nước mặn hoặc siêu mặn thường có hình dáng kéo dài, được ngăn cách với biển bởi hệ thống đê cát dạng cồn đụn và có cửa đây và có cửa thông ra biển thì đây gọi là đầm phá và với hình này chúng ta chú ý sẽ thấy rõ đầm phá Tam Giang và đầm phá Cầu Hải ở Huế phá Tam Giang nối đường ra Bắc Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam Phá Tam Giang ở Huế được biết đến là đầm phá lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á Và cũng là cảnh đẹp bậc nhất ở Huế Nếu các em có dịp nào đến đi Huế thì chúng ta hãy à, tham quan Sẽ hiểu rõ hơn cảnh đẹp ở nơi đây Vậy vị trí địa lý ở giải đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào? Có nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp nằm sát biển với những cồn cát và đầm phá. Phía Bắc giáp với đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam giáp với đồng bằng Nam Bộ, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây là dãy Trường Sơn. Thầy trò chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam về khí hậu như thế nào nhé. Chúng ta nhìn vào lượt đồ. Chúng ta cùng quan sát trên lượt đồ, ta thấy dải Bạch Mã kéo dài đã đến biển nằm giữa Huế và Đà Nẵng tạo thành bức tường chắn gió mùa đông bắc thổi đến làm cho phía nam của núi này không có mùa đông lạnh. Để vượt qua thì chúng ta phải qua đèo Hải Vân. Và đây hình ảnh đường đèo Hải Vân, các em thấy không? thiên nhiên tạo ra rất đẹp nhưng nó là một con đường khúc khuỷu rất là nguy hiểm và với khoa học tiến bộ ngày nay và với đôi, đôi bàn tay khéo léo của những con người đã xây dựng được hầm chui qua đèo Hải Vân giúp cho giao thông thật là tiện lợi và tránh những nguy hiểm và đây chính là đèo Hải Vân ban ngày và đây là đèo Hải Vân ban đêm và chụp cảnh chụp gần của hầm Hải Vân đẹp không nào và sự khác biệt về khí hậu giữa khu vực phía Bắc và phía Nam như thế nào về khí hậu thì phía Bắc có mùa đông lạnh ở phía Nam chỉ có mùa mưa và mùa khô về nhiệt độ chênh lệch giữa mùa đông và mùa hạ còn ở phía Nam thì tương đối đồng đều giữa các tháng trong năm. Hình ảnh thực đối xứng phải không nào? Bên đây là khô cằn, bên đây là nước tràn về, bên đây là chiếc ghe với hình ảnh cạn nước. Bên đây là mưa bão rất là nguy hiểm Vậy bạn so sánh đặc điểm mùa hạ và những tháng cuối năm như thế nào? Về đặc điểm của mùa hạ với lượng mưa thì ít, còn những tháng cuối năm thì mưa nhiều, lớn, có khi có bão. Về không đặc điểm không khí thì mùa hạ khô, nóng, những tháng cuối năm thì lạnh. Còn về đặc điểm cỏ, cây, sông hồ, đồng ruộng thì mùa hạ cây cỏ khô héo sông hồ cạn đồng ruộng nước nẻ còn những tháng cuối năm thì nước sông dâng cao đồng ruộng nhà cửa bị ngập lụt thiệt hại nhiều về người và của và kết luận của bài học hôm nay là duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá mùa hạ tại đây thường khô nóng và bị hạn hán cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt khu vực phía bắc dãy bạch mã có mùa đông lạnh với nội dung bài học này thầy có hai câu hỏi như sau dành cho các em các em hãy lấy tập ra và ghi lại để làm bài các em nhé câu 1 em hãy ghi lại các đồng bằng duyên hải miền Trung chạy dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Các em với câu này các em phải ghi theo thứ tự các em nhé. Câu 2. Khoanh tròn vào chữ đứng trước ý đúng nhất. Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì A. Đồng bằng nằm ở ven biển. B. Đồng bằng có nhiều cồn cát. C. Đồng bằng có nhiều đầm phá. D. Núi lan sát ra biển. bạn nào chưa hiểu bài thì chúng ta có thể mở đoạn clip bài giảng này ra xem lại để hiểu hơn và làm tốt hai bài câu hỏi này trong bài tập nhé chúc các em làm tốt bài học của mình thì chào các em hẹn gặp các em ở tiết sau